chào quý giả hôm nay à, kênh thắng cầu vlog sẽ à, nấu món à, thịt ba rọi luộc nước dừa chấm với mắm nêm đây mắm nêm nè mình sẽ làm mắm nêm mắm nêm giờ mình đang làm nước chấm trước tỏi đang bằm tỏi với ớt đang mâm tỏi này quý vị ạ mâm im giờ mình vào ớt quý vị ạ vòm ớt vào đây vòm làm nước mắm à, chúng ta để thêm miếng bột ngọt với ờ, muỗng đường nguyên như vậy à, theo luộc ờ, ta lấy chanh lên chà chanh cho nó trắng trắng sạch bà rọi rửa sạch sẽ xong rồi ta chặt trái dừa rồi để vô nồi luộc Đó. giờ ờ, tới chúng ta chặt chặt dừa quý vị ra quá ra tàu thơm nè cải rau giá cá đậu rồng bún bánh tráng rồi khô ờ, uh, hoa đây là cửa đậu rồng ta theo bà tội luộc nước dừa nó ra đó. nước nguyên chất luôn á chấm với mắm nêm vị sát thịt cái dễ à, sát mỏng thịt mỏng đừng có quay tôi mỏng thịt mỏng <laughs> ờ, cú bánh chén nó hấp dẫn còn à, mắm niêm này là bầm à, tỏi ớt với khóm bỏ vô hoặc là nó tương ờ canh chị ở đó chua lòm rồi cha đây chua rồi chua lòm rồi chua lòm rồi nhân chua lòm mới chua ơi phải dặn muốn muối không dặn mình dặn canh ok ok he hả không ok nói vậy con mày á răng của mày riêng cái bụng răng như vậy chắc là chua thế bà miếng miếng nhỏ nhỏ tôi ăn là ăn cũng thiếu cũng ít để chồng tao không mẻ nó rất canh ăn này chấm miếng ừ. mời các bạn ăn chung gia đình tôi nha mẹ đi mẹ đi này thịt ba nội chấm với mắm niềm ừ em à nhiễu miếng không ăn được không dạ mày quay em quay lên thần thấy hiện thấy nó là nó cũng nói à ớt da là nồi quyệt mèo đi lấy cái đó ghế còn không này ghế lớn da nổi dễ không lấy ghế không lấy hạt đủ không rồi rồi đủ hết trơn rồi thành đúng chỉ mặt đúng rồi do đi chết sáng đi làm nó đi làm nó nó khô khô quẹt thấy không thấy cá gì mấy con nó khô quẹt nó giỡn chín nó sáng nó ăn nó đi mạnh nó khô quẹt không thấy cũng ngon nó ăn miệng nó ăn sáng ăn cơm uống nghe bánh nhắn à? hả đúng là gì sáng này lập nhãn khô quẹt á cái khô quẹt ờ, được rồi món nó quay clip nhóc cho giờ có đặc sản mà vô dạ. đó. ngon không không ngon ngon ừ. ăn chưa biết ngon ừ. biết ngon ăn sợ ăn đi ăn sợ sợ cái ăn à. nói vậy ra để cầm cỏ nè dạ. sao này nè ngon mà trong con tốt bỏ lên nó để con tôm muốn rồi còn chấm tương ớt ngon rồi à. lấy tương ớt chấm còn ngon mà thì chấm tương mẻ mẻ chua chua nó rán rán rán Dạ. sao nha có vừa đừng nhúng quá bà không nhúng cưng nhắc, à? nhắc mà nha sao chịu nổi chào vừa đó nó để hồi nó khống ra con cháu từng bị cá biết nhiều cá ừ. nữa à. cá dài hết đây ngồi nhận nhận chợ từng mỹ là bán ừ. cá nhiều nhất đây từng ở ở bự điều đó các bạn đeo lên đem lên hả tạo tạo dưới cảnh ta bán cảnh chứ điều nào đeo lên nó chịu cái cá cáp nó nhiều ừ. bắp ngon bắp ngon hơn đúng bắp bóp ngon hơn đủ không mình rất cái tiếng dê nó thấy à không ừ. à, làm được đấy hơi chủ lực và cầu đi phần nông ở Tây Kỳ, Hậu Giang đã có một đâu ạ? À? Chào Bé quá không à? Rồi dạ Được rồi Không được Điện gì? Hả? Chú nữa cidade theo nè ba mình không biết rồi đó gì cái gì vậy để nó con ăn nói vậy Dê dạ. dạ là gì? Cá Con thấy cái gì? Dê, dê, nó biết dê là cái gì? Dê dạ. chắc là cái Đồng ý gì vậy? Dê Dê là đồng ý, có gì đâu nghĩ vậy hả không có không biết ai dạy mấy đứa là giờ nít la thiếu gì nó nói trước là là đâu hiểu tôi dê là gì tôi dê lại dê là bị đánh chị bị đánh ừ, con ly đánh chị đánh dê là bị đánh đó.

khỏe <laughs> không lúc nào đang đít từ từ đi trúng số thì ít ăn vậy là thu nhập ngày phải 500 ngàn ăn vậy được thu nhập ít ăn nhiêu lương ăn được lương mấy nhiêu được Mấy? Mấy ông đã đi Bao nhiêu tệ? <laughs> Mấy ký gì sao? Ký Ký nhiêu? Mấy à? mang rượu hạ mang thì nấu không phải dư không có tiền không nấu mà không ăn gì ngon ăn nhiều hoài ra thấy ngán rồi ừ. đúng rồi ngon cũng được tôi lâu ăn lạnh không ừ. món này đâu có mắc gì đâu buồn đế đi buồn đế đi mắc tháng lương ông đừng ăn lương con buồn đế ừ con tháng lương không á hả cái tháng nhận này là buồn để cơm bự á lớn ăn thấy ta thấy tôm gì tôm hùm à, thấy cũng có cái gì đâu tôm khác à ăn cá nó khác nữa thì nó cũng như ờ, thịt nó cũng như tôm mình chứ có gì lạ mắt chưa ngon hơn mắt miếng sao mắt không ngon hơn chứ dạ. tôm hùm mà tôm nuôi thì nó sẽ dùng nó sống dùng mà biển mà dùng sâu <clears throat> còn tôm mình là sống ờ, nước cũng ngọt với nó cạn nó không sâu rồi luôn ra bị ra biển nha lạnh nhất ở dưới có biển nào cũng được nè tùng với san hô trốn đi thường đó nè mấy có biển thì vô ăn được bất ngờ ông thấy cái mắm này đâu bằng mắm hồi đó hồi đó trời mắm cái sai khui ra đó là ma chan với cơm ăn thấy thơm đúng không này mắm này nói chứ không có mùi gì đây trời đó ông đói rồi thấy ngon nó là thuốc sự gà mùi mắm thử ngon không sự ở ở bến tre chợ bến tre nó dưới người mùa mà các bạc á còn bành bành này là cái này à, lụi à, còn dừa nướng nướng ăn dừa cái đó nuôi ớt chanh vô đã Trời ơi, cái đó đâu có nó mỗi ngày tới mùi dưới ở đêm mùi dài có cái bạc là Ủa vô không? Đủ hứa ở đêm đó, nấu đủ 100 ở đêm đó ừ. Tới mùa ở đêm Thứ sáu đi ở đêm Chiều đi, chiều đi Với ừ. Dài, Chài tép ờ, nướng quay clip này ngon Có, có, chắc vợ con không đi làm không ờ, chịu đi đóng ba sống đi già tao vỗ mà cũng đi không được chơi ở đây Thôi, chào quý giả đang clip đây hết Nếu quý giả thấy ờ, cái kênh mình làm hay đăng ký kênh Xem hết quảng cáo dùm với bật, ờ, với bật thông báo Để đón tiếp những video clip tiếp theo Ờ, đây là ba của mạnh nè hôm nay cho đãi ổng bữa cũng giống như làm tư liệu luôn á <laughs> kỷ niệm trăm tuổi chào